Con bài thầy ạ, con là Tạ Thị Hà Trang ạ. Thì con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Gia đình con ấy có người nhà không may bị mắc bệnh hiểm nghèo ấy ạ. Thì nếu mà theo Phật pháp ấy ạ, thì gia đình con nên làm gì và đọc và đọc những bài thần bài chú gì ấy để có thể là bệnh tình nó thuyên giảm và may mắn thì đến với gia đình con hơn ạ. Bạn Trang bạn hỏi là người nhà mà mắc bệnh hiểm nghèo chẳng phải người nhà mà mình đây này mắc bệnh hiểm nghèo thì làm sao đúng không những người nhà gì mình luôn này mình cũng có thể mắc bệnh hiểm nghèo lắm đùng cái đi khám người ta báo bệnh <laughs> luôn đấy. thì làm sao ấy ở đây thầy chia sẻ với tất cả anh chị em thế này đức phật nói có thân là sẽ có bệnh như lúc nãy thầy phân tích mà đến cái đói cũng là bệnh mà hiếu thân thọ thì khổ cho nên đừng nói có thân là không có bệnh ai cũng sẽ có bệnh hết đấy đức phật còn có bệnh huống hồ chúng ta thế thì cái bệnh này á, nó có rất nhiều nguyên nhân và rất nhiều nguyên nhân nguyên nhân ở ngay hiện kiếp này do chúng ta môi trường sống không tốt ví dụ thế khí thở không trong lành đồ ăn thức uống nhiễm độc ví dụ thế đấy là một thứ hai là sinh hoạt của chúng ta vô độ ăn uống bừa bãi sinh hoạt vô độ à, thức khuya ăn muộn vân vân ăn no quá ăn nhiều quá ăn ngon quá vân vân ăn nắm thứ quá linh tinh ăn những thứ không tốt cũng ăn đấy gọi là sinh hoạt vô độ không hợp cũng sinh bệnh ăn trái thời cũng sinh bệnh nghe không đó no quá lại ăn chưa tiêu lại ăn cũng sinh bệnh ăn những thứ không hợp cũng sinh bệnh tức là rất nhiều thứ đó thế rồi có một cái loại bệnh nữa là bệnh tiền nghiệp do nghiệp tiền kiếp mình gây nên kiếp này phải mắc bệnh phải trả bệnh nhà phật thầy thì gọi là bệnh tiền nghiệp hoặc cũng là bệnh oan gia trái chủ thế thì những cái bệnh mà do hiện kiếp này á, mình gây à, do môi trường sống thì chúng ta phải chọn môi trường cho tốt cái môi trường xung quanh toàn à, nhà máy khí thải độc thôi nếu mà phải ở đấy thì phải chịu đấy phải ở đấy thì cũng là nghiệp của mình đấy ừ. thế còn nếu có điều kiện chuyển được đi thì chuyển à, ví dụ giống như thầy nói là à, cái đợt thầy vào trong miền Nam ở cái vùng mà, mà Đồng Nai ấy, cái khu công nghiệp Đồng Nai nó khủng khiếp cái mùi của nhà máy mấy cái nhà máy vê đan vê điếc nó thải ra rất là ghê ừ, cho nên nhiều sư trong mấy cái thiền viện trong đấy là ốm bệnh hết do cái chất độc nó thải ra đấy cho nên bây giờ là mình gọi là có ngày môi trường thế giới là vì vì cái môi trường chúng ta quá ô nhiễm con người bây giờ nhiều bệnh do môi trường à, như chùa thầy ở trong rừng này môi trường tương đối tốt một chút này ừ, đỡ đấy thì phải chọn môi trường thứ hai là nếu do cái cách sống của mình à, sống buông thả vô độ không có giờ giấc gì ăn uống linh tinh thì mình phải chỉnh cái đó nghe không phải chỉnh cái đó điều chỉnh cái, cái ăn uống, cái sinh hoạt cho nó điều độ. Đấy. Thế còn cái bệnh về tiền nghiệp thế này, những bệnh tiền nghiệp này thì phải tu tập Phật Pháp, phải uống thuốc Phật Pháp mới khỏi được, mới có thể có thể chuyển. Nhưng trong bệnh tiền nghiệp thì có loại bệnh gọi là bệnh không thể chữa. Đức Phật gọi là định nghiệp. Riêng định nghiệp là không chữa được. Định nghiệp tức là cái bệnh này nó quá nặng, nó gọi là định, định hình rồi. À thì nó cũng giống như là gì? Giống như là anh chị em nào mà ở nhà mà có làm nghề đúc đồng ấy. khuôn ấy, đồng mà đã rót vào khuôn rồi lúc nó còn lỏng ấy thì còn điều chỉnh được có phải không nó còn lỏng thì múc ra múc vào vẫn còn được <laughs> thêm bớt vẫn được nhưng nó, nó mà đã nguội nó, nó định hình rồi là chịu rồi là đúc như thế nào nó là như thế thế đấy gọi là định nghiệp đấy định nghiệp là cái nghiệp nó đã định rồi có những người định nghiệp kiếp này tuổi thọ chỉ được thế này thôi đấy là định nghiệp ừ, nhà thì không chữa được chứ còn những cái không phải định nghiệp thì có thể chuyển hóa được trong kinh mi tiên đức phật có dạy là những ai không phải là định nghiệp vì hết thọ mạng thì người này nếu mà một lòng tin kính tam bảo có đức tin tu tập kinh parita tụng niệm kinh parita hành trì kinh parita thì đều có thể chuyển và đều có được hộ mệnh đều kéo dài thọ mạng được hết anh em hiểu không đó nhé thế cho nên với bạn trang hỏi đây thì phải xem người nhà con hay bản thân con ờ, mình là cái nghiệp gì nếu là định nghiệp thì không chữa được nếu là định nghiệp thì nó là thuốc gì kể cả y dược các con cũng không chữa được đó. thế còn nếu không phải định nghiệp thì uống thuốc có thể khỏi tu tập có thể chuyển hóa nhé đấy thế thì nhưng vì không ai biết được đây có phải định nghiệp hay không cái này chỉ có mắt phật và các vị bồ tát mới nhìn được ra cái nghiệp của chúng sinh cho nên ờ, đối với thầy thái minh ấy đối với dược sĩ thái minh ấy, <laughs> thì thầy chỉ khuyên tất cả mọi người đúng tinh thần thì các cụ có bệnh là phải vái tứ phương ngoài việc uống thuốc ra phải tu tập phật pháp nữa vì thầy chưa khẳng định cái bệnh đó là có phải bệnh hiện kiếp này không hay là do bệnh tiền nghiệp nếu bệnh hiện kiếp thì phải điều chỉnh lại lối sống thay đổi môi trường sống, ví dụ thế. Còn là có bệnh tiền nghiệp thì nhất khoát phải tu tập. Và Thầy khẳng định hầu như chúng ta đều có bệnh tiền nghiệp hết. Đấy. Thế cho nên chúng ta nên tu tập. Đấy thì cái phương pháp tu tập liệu pháp tâm linh này nó giống như là thực phẩm chức năng ấy, nó hỗ trợ thêm cho, tốt cho mình. Cứ tu không thừa nha. Đấy thì con cứ về con tu. Có cái có cái chương trình tu của chùa đấy, cái bài tu số 8 là bài tu chuyển nghiệp đấy. Thì con hướng dẫn cho người nhà con tu tập bài tu này cho thầy là để chuyển nghiệp. Nếu quả thật người nhà con có bệnh tiền nghiệp thì tu tập bài này nó sẽ chuyển nghiệp, sẽ bớt bệnh. Nhất khoát nó sẽ bớt, còn có khỏi được hay không, dứt hẳn bệnh không Thầy chưa nói. Nếu người nhà nhà con có định nghiệp trong kiếp này thọ mạng hết rồi thì không chuyển được, nhưng nó cũng nhẹ nghiệp đi. Nhẹ nghiệp nghĩa là người bệnh ấy sang kiếp sau sẽ không bao giờ mắc lại cái bệnh như này nữa, không bị mắc lại nữa. Thấy không? chứ còn những cái người nghiệp đấy còn chết rồi sang kiếp sau vẫn mắc cái bệnh đúng như vậy cho đối nhà Phật thường có những cái nghiệp là cứ 500 kiếp sau nó mới hết có những người mắc cái bệnh kiếp này bị như thế kiếp sau cũng bị đúng như thế kiếp sau nữa bị như thế và 500 kiếp như thế cái nghiệp nó mới phai mới hết được chứ không phải chuyện thường đó thế cho nên với tất cả các bệnh tại sao ai lên đây thầy cũng khuyên ngoài việc uống thuốc ngoài việc điều trị y khoa ra vẫn nên tu tập tâm linh vì Thầy biết thể nào nó cũng có ít nhiều gì đó, có yếu tố về nghiệp báo trong đó. Trong cụ Nguyễn Du cũng nói đã mang lấy nghiệp vào thân mà. ai cũng mang lấy nghiệp vào thân hết đấy. Mà, nghiệp mà là định nghiệp thì không trách được trời, không trách ai, đấy là do mình gây ra. Đó, do mình gây ra. Đấy, ví dụ như là, là, là vừa lấy Thầy kể câu chuyện cái anh ấy trong tiền nghiệp gây cái nghiệp ác, cai ngục, đánh đập, tù nhân quá trời luôn. Cho nên đẻ ba đứa con bị quái thai, chúng ta thấy sợ không? đánh đập chúng nó choang trói chúng nó bây giờ nó quái thai nó, nó báo đấy đó đấy chứ không phải có một cái cậu thanh niên ở dưới ờ, hải hà này, à, lấy vợ 4 năm hai năm đầu thì vợ có thai đi khám thai đều là quái thai đấy cái thứ nhất là khi mà lấy thai ra thì thấy nó quái thai rất là sợ năm sau có thai bác sĩ cũng lại bắt lấy thai ra bỏ thai đi và cái cái thai sau nó giống hết cái thai trước luôn nó cũng quái thai y hệt cái thai trước thế là hai vợ chồng nó sợ không dám đẻ nữa cái thai sau nó bảo giống hệt cái thai trước luôn cái thai trước nó quái thai như thế nào nó què cụt thế nào nó đầu nó phì thế nào thì cái thai sau nó y hệt như thế Đó. nó sợ không dám đẻ nữa thế và tự nhiên nó lần mò được số điện thoại của thầy nó mới điện cho thầy thầy bảo thôi con lên chùa vợ chồng chùa sám hối đi lên chùa thầy hướng dẫn sám hối ờ, thế lúc này nó đang nghỉ đẻ được hai, hơn 2 năm rồi gần ba năm rồi ừ. thế thầy bảo thế bây giờ con có muốn có con chưa nào chúng con thì muốn lắm thầy ạ à. nhưng mà con sợ rất sợ hai đứa giống hệt nhau rồi sợ nhưng con thì khao khát lắm vợ chồng bốn năm năm rồi thế thầy bảo thôi nhé thế thì quyết định năm nay là có con nhé thầy hướng dẫn sám hối thầy cho ra chùa một cột ở cái hồ chùa một cột ở chùa ba vàng này số đấy bạch phật xin con và thầy bảo xin hẳn thằng con trai luôn đi chứ không phải không phải sợ gì cả cứ xin hẳn con trai <laughs> đấy. thế mà thầy hướng dẫn về tu tập đúng cái chương trình của chùa đấy anh chị em biết không thế là vừa rồi đẻ được thằng cu đẹp lắm hai vợ chồng coi như là sướng nghĩa là nó sướng lắm ấy bây giờ nó bảo con giờ chỉ nhất con con thôi đi đâu về là cũng coi như là về ôm con sướng lắm thế và nó mà đợi con cứng cáp mới đẻ đầu tháng đầu năm nay này ừ. thì thầy thầy ờ, cái điện thoại nó gọi thầy con lưu mà hôm nó lên nó nhắn tin cho thầy con xin gặp thầy để con sám hối và đúng một năm sau về thì là đẻ thằng cu này này đấy ờ, hai vợ chồng mừng lắm ờ, bao giờ cháu cứng cáp lên chùa để lễ tạ tam bảo đấy thế thì ở đây thầy nói là có tu là có chuyển nghiệp nghe không nó vợ chồng nó tu đấy à, trong quá trình nó về vợ nó mang thai nó thành tâm sám hối tu tập làm phước cúng dường bố thí phóng sinh à, nó chuyển nghiệp ra được thằng cu rất là đẹp luôn ừ, rất hạnh phúc thế cho nên thầy nói là tất cả chúng ta thầy nói đạo phật đức phật và đạo phật là lương dược của chúng ta là thuốc mà cái thuốc đặc biệt mà thuốc này là thuốc trị tận gốc Đấy, còn cái dược của anh em thì vẫn là trị nhưng cũng chưa phải là gốc đâu. Trị thân bệnh cho mọi người chưa phải là gốc. Mà Phật Pháp là thuốc trị tận gốc luôn. Nếu thật sự là tu tập là nó sẽ chuyển hóa. Đấy, nhá. Thế Thầy khuyên Trang là về nói với người nhà, ờ, ứng dụng tìm những cái bài hướng dẫn tu tập của Chùa Ba Vàng ấy, để cho người nhà con tu tập đi. Nhưng bệnh càng nặng thì càng phải tín tâm, càng phải tinh tấn tu, mà lại càng phải cả nhà cùng tu. Nghe không? thì mới được ừ, thì nó mới tốt cả nhà cùng tu thì cả nhà chuyển nghiệp chúng ta nhớ cả nhà là cộng nghiệp với nhau chứ không phải là một người trong nhà bệnh là chỉ người ấy có nghiệp đâu cả nhà cũng bị cộng nghiệp hết đấy cho nếu cả nhà cùng tu thì cả nhà chuyển nghiệp nó chuyển rất nhanh đó. còn nếu một người tu thôi thì nó chậm đấy, nói như vậy đấy để anh chị em hiểu về cái đạo lý nhân quả nghiệp báo của Phật giáo nó rất là rất là hay chúng ta biết ứng dụng thì nó rất lợi ích lợi ích lắm nhé